Viên kim cương này nặng hàng một lạng, giá của nó có thể mua được cả thành phố Hà Nội. Để qua mắt được bảo vệ, một tên cướp đã biến mình thành bức tượng điêu khắc. Arion là một tên trộm siêu đỉnh. Dù là đồ độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ cần anh thích thì không có gì không trộm được. Thủ pháp gây án của anh ta mỗi lần đều rất đặc biệt, mỗi lúc có thể biến thành một người khác, dùng khuôn mặt khác nhau để gây án. Lợi hại hơn là kỹ thuật ngụy trang của Arion rất cao cấp, không ai có thể nhận ra. Ngay cả trước con mắt của cảnh sát, anh cũng trắng trợn hoàn thành vụ trộm. Sau đó còn để lại ký hiệu của mình ở đó, cảnh sát không thể chống lại anh ta thậm chí đến tận bây giờ, mặt mũi anh như nào họ cũng không rõ, cục trưởng biết được rất lo lắng. Do đó, ông đặc biệt thành lập một đội trọng án nhằm điều tra Arion. Trong khi cảnh sát đang gặp khó khăn, Dài bỗng phát hiện ra một manh mối. Căn cứ vào thời gian và chữ ký mỗi lần hắn để lại, có thể phân tích ra một quy luật. Cộng tổng số ngày trước đó hắn ta ăn trộm sẽ ra lần tiếp theo. Từ đó họ dự đoán thời gian và địa điểm gây án lần tới, chính là ngày 15 tháng 7 ở Mumbai. Sau khi điều tra ra thông tin như vậy, còn chưa kịp hành động, Arion sớm đã chuẩn bị đột nhập Mumbai. Mục tiêu lần này của anh ta là viên kim cương trị giá vài tỷ. Nó luôn được đặt giữa trung tâm viện bảo tàng quốc gia. Arion sau khi quan sát tình hình, phát hiện trong đó giám sát bằng công nghệ cao rất nghiêm ngặt. Trong 24 giờ luôn có bảo vệ thay phiên nhau canh chừng xung quanh, người thường không ai được vào. Không những vậy, viện bảo tàng còn không có bất cứ chỗ nào trốn được, tường xung quanh đều là tượng điêu khắc. Sau khi tìm hiểu, Arion bỗng nảy số nghĩ ra một kế hoạch rất hoàn mỹ. Anh dự định vận hành điều khiển từ xa để hoàn thành vụ trộm này. Arion nghiên cứu kỹ cấu trúc của viện bảo tàng, rồi tạo ra một chiếc xe điều khiển từ xa. Hình dáng nó không những nhỏ, khó để phát hiện mà còn có cánh tay sắt mảnh mai dễ dàng lấy đồ vật. Rồi đặt cả thiết bị điều khiển trong lòng bàn tay mình, sau khi chuẩn bị xong, Arion liền hành động. Rất nhanh đã đến ngày 15 tháng 7, lúc này cảnh sát vẫn chưa biết mục tiêu của anh rốt cuộc là cuộc là gì. Họ chỉ có thể phân làm hai nhóm đến Mumbai, canh chừng hai thứ đáng tiền nhất ở đó là viên kim cương và vòng cổ. Giai tưởng làm vậy là tuyệt đối không xảy ra sai sót nữa. Nhưng không ngờ đợi lâu như vậy mà Arion vẫn chưa xuất hiện. Người bảo vệ nói dai mới biết chiếc vòng cổ này từng bị rơi một viên kim cương. Anh ta lập tức nhận ra điều không đúng, vì trước giờ hắn không trộm thứ gì chưa hoàn thiện, cho nên mục tiêu của hắn không phải chiếc dây chuyền này, mà là viên kim cương. Sau khi nhận ra mọi chuyện, dai vội vàng đem người đến viện bảo tàng. Lúc này Arion sớm đã mặc đồ lặn đột nhập được vào bên trong. Anh ta bôi sơn trắng lên toàn thân, sau đó liền quang minh chính đại đứng ở bức tường gần đó. Kỹ thuật hóa trang của anh thật sự vô địch, hoàn hảo hòa làm một với các bức tượng. Bảo vệ bên này hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Tiếp theo anh bắt đầu điều khiển xe của mình trước mặt tất cả bảo vệ, Chiếc xe đi theo vạch đen chậm chậm tiến vào. Một tên bảo vệ nghe điện thoại chắn mất chiếc xe, làm gián đoạn thao tác của Arion. May mà anh phản ứng nhanh, cứ như vậy chiếc xe thành công đến chỗ viên kim cương. Sau khi cánh tay sắt lấy được viên kim cương, Arion dùng máy chiếu 3D bắn ra một viên giả. Lấy giả đổi thật, một hành động lưu loát sinh động thành công lừa được tất cả bảo vệ. Và viên kim cương thật đã ở trong túi anh ta. Sau khi đạt được mục đích, Arion lại biến thành ông lão dọn vệ sinh tẩu thoát. Không ngờ lúc chuẩn bị rời đi lại gặp phải tên cảnh sát. Ali sớm đã phong tỏa viện bảo tàng lại, nên không thể xuất hiện người dọn vệ sinh được. Cậu ta gọi Arion lại chuẩn bị hỏi han. Anh thấy tình hình không ổn, lập tức ấn nút để nước trong người chảy ra làm mòn nắp cống. Trong khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã chạy thoát, rồi lại đi ra bằng một ống nước khác. Anh đi trên đường bằng đôi giày trượt băng yêu thích của mình. Ali sao có thể bỏ qua cơ hội lập công này, cậu lập tức lái xe đuổi theo. Nhưng đáng tiếc vẫn để Arion chạy mất. Gia nhận được tin tức vội lái trực thăng đến tiếp viện, đối diện với Arion là hàng loạt viên đạn. Nhưng anh đều tránh được hết. Cuối cùng Arion trà trộn vào dòng người chạy bộ thành công bỏ trốn. Cả đời này Giai chưa bao giờ gặp tên trộm nào khó khó bắt như này, anh ta thể sẽ bắt được Arion. Sau khi về Giai tìm đến Sune vì muốn cô làm người cung cấp thông tin cho mình, lén lút tiếp cận Arion. Trong một lần trộm, Sune giả vờ rất ngưỡng mộ Arion, nên dùng danh nghĩa anh ta hành động. Điều này khiến anh rất rắc rối. Vì để Sune không dùng danh nghĩa mình làm loạn nữa, nên anh chủ động đến tìm cô. Nhưng Sune lại nghỉ nghị muốn làm cộng sự với anh, không thể chịu được sự mạnh miệng đó. Arian cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của cô, từ đó hai người như hình với bóng, cùng ăn cùng ở. Anh cũng cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt cô. Không những vậy, mỗi lần hành động cũng đem theo Sune, trước khi thực hiện lần cướp tiếp theo, anh còn đưa cô đến viện bảo tàng quan sát địa hình, rồi nói cho cô biết thứ mình chuẩn bị lấy cắp là những đồng xu này trị giá 150 tỷ. Sune kinh hãi, vì trước giờ chưa nhìn thấy thứ gì đáng tiền như vậy, liền hứng thú với kế hoạch lần này. Nhưng cô cũng không quên nhiệm vụ của mình. Đêm đó, nhân lúc đông người cô lén gặp mặt Giai, sau đó tiết lộ hết kế hoạch của Arion cho anh, vốn dĩ tưởng đã giấu giếm tốt việc này. Không ngờ vẫn bị Arion hóa trang thành nhân viên công tác phát hiện, nhưng anh không vạch trần Sune, mà trực tiếp đến tìm Jai. đây là lần đầu hai người trực tiếp gặp mặt. Arion đề nghị khiêu chiến với Jai, xem rốt cuộc kỹ thuật trốn của anh hay kỹ thuật bắt của Jai lợi hại hơn. Hai người quyết định đấu một trận. Hôm sau, trước khi hành động Arion lấy ra một khẩu súng, chủ động nói ra thân phận của Sune. Còn để cô giết mình, anh muốn xem cô ấy đối với mình có phải thật lòng không? Quả nhiên, Sune căn bản không dám bắn, trong thời gian tiếp xúc, họ sớm đã phải lòng đối phương. Cô cuối cùng quyết định tự sát, ai biết được trong đó vốn không có đạn. Arion sớm đã lấy viên đạn ra, anh chỉ muốn thử lòng cô một chút. Sune nhận ra sự quan trọng của anh, hai người làm lành. Cô quyết định trở thành trợ thủ đắc lực của Arion. Sau đó họ bắt đầu cùng nhau hành động. Trong viện bảo tàng, Jai và Ali sớm đã bao vây hiện trường. Nhưng Arion và Sune vẫn thành công đóng giả thành nhân viên và thành nhân viên đột nhập được vào đây. Nhân lúc đông người anh vứt ra một túi côn trùng, cả hội trường đột nhiên náo loạn. Giai cũng đành hòa vào dòng người đi ra. Cứ như vậy, Arion cùng Sune nhân lúc hỗn loạn thành công trộm đi đồng xu 150 tỷ kia. Đợi đến khi Giai phát hiện ra thì cũng muộn rồi, họ sớm đã lái xe rời đi. Giai dùng máy bay trực thăng đuổi theo, để trốn thoát khỏi cảnh sát. Arion thậm chí còn lái với tốc độ 200 km một giờ. Giai và Ali cũng rất can đảm, trực tiếp lấy mô tô ra, ô tô xung quanh bị thao tác dũng mãnh của họ dọa cho đều giặt sang hai bên. Vào giây phút cuối cùng thoát khỏi đường hầm, cô vứt lựu đạn làm nổ cả máy bay, nhưng vẫn không ngăn được bước chân săn lùng của Giai với Ali. Để dễ dàng thoát khỏi họ, hai người quyết định tách nhau ra. Giai đuổi theo Arian còn Ali đuổi theo Sune. Cuối cùng Aria nhảy ra khỏi xe, dùng dù bay bản thân đã chuẩn bị sẵn trong ba lô. Vốn tưởng rằng thành công trốn thoát, ai biết được dai không sợ chết trực tiếp nhảy xuống. Trong không trung ôm trọn Arion, sau khi rơi xuống bên vách núi, hai người bắt đầu đánh nhau. Đúng vào lúc đang máu lửa, Sune đã bị Ali bắt đến. Arion nhìn thấy người mình yêu bị bắt, vốn định ngoan ngoãn đầu hàng. Trong tình thế nguy cấp vì để cứu Arion, Sune lấy ra khẩu súng bắn ba phát vào anh. Dai còn chưa kịp phản ứng, Arion đã rơi xuống vách núi rồi. Tuy họ cuối cùng không bắt được Arion, nhưng cũng coi như đã giải quyết xong. Mà Jai cũng vì Sune đã làm gián điệp thành công nên tha mạng cho cô. Vốn dĩ tưởng rằng Arion cứ như vậy mà chết, không ngờ tất cả là anh đã sớm lên kế hoạch. Arion cố tình nhảy xuống giả chết, từ đó tuyệt vô âm tín, hai người cùng mở một nhà hàng bên bờ biển. Ai biết được nửa năm sau Jai lại đến tìm họ, Arion bây giờ không có tâm tình đi trộm nữa. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên Sune, nên chủ động giao lại những thứ mình đã từng trộm. Kết thúc câu chuyện là Arion cùng Sune sống trong thế giới hai người đầy ngọt ngào. Viên kim cương này nặng hàng một lạng, giá của nó có thể mua được cả thành phố Hà Nội. Để qua mắt được bảo vệ, một tên cướp đã biến mình thành bức tượng điêu khắc. Arion là một tên trộm siêu đỉnh,